Ở phần kiến thức, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thế nào là hình vuông đã. Hình vuông các con đều biết rồi là một hình tứ giác có bốn góc vuông. Và yêu cầu thứ hai nữa là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Ngoài bốn góc vuông này, chúng có các cạnh AB, BC, CD và DA đều bằng nhau. Khi đó ta gọi là hình vuông. Các con nhìn các vật có dạng hình vuông trong thực thế tế ví dụ như là chiếc đồng hồ này như một cái khung tranh này đấy hoặc là có những cái chiếc đĩa chiếc khay đều có bằng hình vuông và bây giờ thì để xem bề mặt của những hình vuông này có diện tích là bao nhiêu thì cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu diện tích hình vuông. Bây giờ các con nhìn thấy cô có hình vuông A, B, C, D hình vuông này có cạnh là 3cm. Và bây giờ cô chia hình vuông này thành 9 ô vuông nhỏ. Đấy, và thành 9 hình vuông nhỏ. Mỗi hình vuông có diện tích là 1cm vuông. Và bây giờ các con nhìn hình vuông này ở chiều này là 3, chiều này cũng là 3. Chúng ta có 3 x 3 bằng 9, 9 ô vuông. Các con đã nhìn thấy rồi đúng không nào? mỗi một ô vuông lại có diện tích là 1 cm vuông. Vậy 9 ô vuông thì sẽ có bao nhiêu cm vuông? Đấy cũng chính là diện tích của hình vuông A, B, C, D và diện tích hình vuông này cô tính bằng 3 x 3 bằng 9 cm vuông các con ạ. Các con nhớ nhá, chia diện tích này thành các hình vuông nhỏ bằng nhau. Mỗi một hình vuông có diện tích là 1 cm vuông. Vậy với hình này chúng ta sẽ chia được một hình vuông với 9 ô bằng nhau.